Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt Đây là một video nghiêm túc về SCP XXXX là 4X đi Mình sẽ gọi 4X cho nhanh nhá Và Cartoon Cap sau bài đăng của ốc á thì có rất là nhiều ý kiến mâu thuẫn giữa các bạn mới xem SCP và Ribibata với những bạn đã xem lâu và hiểu SCP Ribibata là như thế nào cũng như là cái bài đăng này á uh, của mình nói về SCP 4X và Cartoon Cap đó vậy SCP XXX scp 4 có nghĩa là gì? Mình giải thích cho nhanh nha. Các bạn hiểu SCP-4X á, sẽ là như thế này dạng là một SCP nó đang ở sang bóc. thường á thì sang bóc nó như hiếm ờ, cái hay ho và tiếp theo á là một dạng nữa là SCP-4X là nó được công nhận là một SCP nhưng mà chưa được xếp vào wiki cái trường hợp này thì nó khá hiếm mọi người và đó cũng là gì những gì mà ốc đã tìm hiểu biết được về SCP-4X còn thiếu thì anh em comment cho mình biết ở phần mô tả nha ấy nhầm phần comment chứ phần mô tả là của mình ghi <laughs> và tại sao ốc phải làm cái video này vì rất nhiều người á sau khi coi cả toon cát của những cái kênh khác nó ghi như thế này nè cả toon cát scb xxxxx là gì thì lúc đó các bạn sẽ search google uh, scb xxx có nghĩa là gì và scb xxx là như thế nào thì nó sẽ không ra đâu và nó chỉ hiển thị như thế này này đây như các bạn có thể thấy khi mà search scb x x x á thì nó sẽ ra như thế này con scb này á là có được công nhận trên ờ, một cộng đồng đó là cho anh em xem mình bấm qua hình tiếng việt dịch bằng google nha đây scb này là scb duy nhất có nguồn gốc từ trò chơi thay vì scb trên wiki đó mọi người thấy không thì chỉ có một mình nó là thuộc dạng à, cái trường hợp hiếm mà mình đã nói đó đó các bạn thấy đó nếu mà bạn nào lười đọc và chỉ nhìn cái hình thôi nhìn cái hình ảnh bìa hồi nãy mình vừa à, mở lên đấy thì nó cũng na ná với cartoon cat thì giống như là hai giọt nước vậy đó một giọt nước mưa và một giọt nước ái ừ đó mình cũng tin chắc rất là nhiều bạn hiểu nhầm cartoon cat thành scb 4x cũng là một phần lý do là như vậy và còn một lý do nữa thì nó sẽ nằm ở phần bên dưới mọi người xem hết clip để biết cái lý do đó nha cái lý do đó mình phải có dẫn dắt mới được chứ mình không có nói khơi khơi thì mấy bạn bảo ôi bằng chứng đâu mà mày nói như vậy ờ, kênh rất là lớn người ta gọi cartoon cat là scb x đó là đúng đó thấy không còn mình là kênh nhỏ mình nói quần què gì cũng sai chứ á rồi nên là mình phải dẫn dắt đến phần cuối cùng mình sẽ chốt lại tất cả mọi thứ vậy nha mình xin giới thiệu qua sơ về scb 4x mà các bạn đang hiểu nhầm là chú mồm lèo cà tun cáp đầu tiên á chúng ta có uh, ờ, xxx có nghĩa là chưa đánh số gì hết vì nó chưa có mặt ở trên wikipedia ờ, của ờ, scb tuy nhiên á con scb này lại có nguồn gốc từ một game là scb blackout tiếng việt nó là scb mắc điện mày tới nhờ mình cứ tưởng đâu là scb tắt đèn á, thì ờ, có lại có chị dậu <laughs> và tên chính thức trong game của scb 4x này á là scb telr à, ờ, cách đọc của mình thì nó hơi uh, tiếng việt một tí đáng lẽ là phải đọc à, t e l g gì đấy à, mình không đọc được mấy cái đó đâu mình bỏ qua đi mình đọc tiếng việt là SCP-TLR e rồi Còn cách gọi khác á, là Deret Và anh em nhớ đừng nhầm với Duget nhá Cái đó hơi hơi kỳ cục đó còn một cái tên khác nữa, cái tên à, mà gọi là người Việt mình dễ đọc nhất, đó chính là người đàn ông bóng đêm. Được phân loại lúc đầu là Eculic, nhưng về sau thay đổi thành cây tờ. Theo mô tả trong tài liệu, chúng ta quan sát thấy Derek là một thực thể dạng người có chiều cao khá là cao do bị gù hay là bị co lại à, hay sao đó mà nhìn kiểu mà hơi vô lý một tí. Có hai vằn mắt phát sáng à, nói chung là không có tóc nó chơi chứ làm gì mình có thể biết nó hói hay không tại vì nó chỉ đen thui thôi mà còn phần đầu á có hai mắt phát sáng nhìn rất là gõ. tuy trên tài liệu á là ghi là ông ta là cao 21 m và hình ảnh chụp thấy gõ luôn hình như ông thấy tài liệu này thiếu một dấu phẩy có nghĩa là ông ta cao 2,1 m cơ chứ 21 m anh em biết nó cao cỡ nào không anh em biết nó cao cả nào không thật sự cái trụ sở trong scb mà cái gầm đó thì không thể nào mà chứa thanh niên 21 mét đó được tại vì mình so với cái gầm chụp hình và cái ờ, cái những gì mình thấy trong game mọi người nhá. đấy thì cái chiều cao này á cũng xem xem với cartoon cap nhưng nó lại khá cao so với người bình thường sức mạnh của scb này á là có thể biến đổi một đối tượng nào chạm trực tiếp vào nó sẽ bị biến thành một scb đó có tên là SCP-TLR1 e và cái nhiệm vụ của người bị biến đổi thành SCP-TLR1 e này á là lại đi chạm vào người khác để biến đổi người khác thành SCP này nữa. Là tiếp theo là TLR2, e TLR3 đọc muốn lẹo một lưỡi luôn đó mọi người. SCP-TLR ờ, có tốc độ di chuyển cực kỳ thú vị luôn mọi người. Nó sẽ là ảnh hưởng từ ánh sáng. Ánh sáng càng lớn, tốc độ di chuyển của SCP này càng chậm, càng tối sẽ nó càng nhanh. Đấy, nghe hấp dẫn không? Và nếu ánh sáng đó quá lớn thì SCP này sẽ bị vô hiệu hóa và phải buộc nó chạy trốn ngay lập tức hoặc là nó sẽ chết. SCP này có tính tình nó cực kỳ thù địch luôn và thấy người nào á là nó quyết nó sẽ gượt người đó cho đến tận cùng của trái đất. Ôi, phải gì ước gì cờ rớt mình mà nó gượt mình như thế thì được biết mấy nha. Cho nên á, mọi người khi đụng độ với SCP TLR e này á, mọi người nhớ cầm một cái đèn pin có độ sáng cực lớn để hạ được nó cuối cùng mình sẽ tóm tắt phần uh, quản thúc nó nhanh thôi đó là nó sẽ quản thúc cho một cái phần một cái phòng bê tông cốt thép nằm sâu ở dưới biển ba cây số chỉ có một thang máy lên xuống được quản lý rất là nghiêm ngặt từ tổ chức đấy là toàn bộ nội dung tóm tắt về SCB XXX là gì và SCP 4X à, đang bị hiểu nhầm là cartoon cáp cũng có thể chơi nhìn sơ qua thôi thì nó có thể là nhìn lướt cái thì anh em thấy ừ nó cũng giống giống đấy nó màu đen và một thằng là con mèo một thằng là con người ừ ờ, mình thì nếu biết nó giống chỗ nào thì mọi người thấy giống thì mình cứ cho là vậy đấy ờ đó thấy không và nếu á, nhiều người còn biện luận là cartoon cat là scp 4x là một scp chưa được đánh số thì mình sẽ đưa anh em một cái bằng chứng là như thế này mình đã ngồi tìm hiểu cả ngày chỉ để uh, lục ra được cái bài thảo luận là đăng vào ngày 16 tháng 12 2019 đây mới là một cái vấn đề nè khi ốc tham gia và làm về SCP á thì á, có rất là nhiều bạn nói SCP là những nhân vật được các nhà văn tạo nên hoặc là viết ra những nhân vật đó nên á, cái bài viết đó phải là mang tính chất sáng tạo ra đúng không chứ không thể nào copy của người khác được đấy còn nếu muốn sử dụng một cái nhân vật nào đó chuyển thể thành SCP phải liên hệ với tác giả tạo ra nhân vật đó để mà được chấp nhận chuyển thể. Và hiện tại có ba, ba nhân vật từ Travel Edison là Series Head, Cartoon Cat, Big Charlie. Thì trong tất cả ba cái đó là ai cũng nghĩ nó là SCP đúng không? Thì thực chất chỉ có một Big Charlie là được sự đồng ý từ Travel Harrison chuyển thể thành SCP thôi. Còn lại là chưa nhé. Cho nên Series Head không phải là SCP 6789 Cartoon Cat không phải là SCP XXX Đấy, mọi người hiểu vấn đề chưa? Còn anh em nào á chưa xem về SCP Big Charlie á, chú bò hiền hậu của chúng ta thì vào kênh của ông tìm là SCP-4158 nha. Còn muốn hiểu rõ hơn về Cartoon Cat, anh em có thể uh, xem cái video đầu tiên của tôi. Và sắp tới tôi sẽ có hai video remake về Secret Head và Cartoon Cat ở hiện tại lại à, nó có hai điểm đặc biệt ở hiện tại là tác giả cũng có công bố là lúc đầu á ốc cũng có đã, đã nhấn mạnh chữ có thể à, cartoon cat có thể à, giết người này nọ này nọ thôi nhưng mà tới bây giờ á thì vẫn chưa có thông tin nào cho thấy là nó ác hết ok nó chỉ ác trong lòng thôi nó chưa nó chưa hại người đấy nhưng mà nói chung rất là nhiều cái phức tạp và hiện tại ốc phải cập nhật mới ghi mắt lại những cái con uh, review beta đó cho mọi người xem và cái video này đảm bảo là sẽ rất là nhiều người chửi mình vì mình chỉ là một kênh nhỏ mà tại sao lại phản bác cái điều mà tất cả kênh lớn đều đang ghi như vậy mọi người hiểu không? Mình search Google mình thấy tất cả kênh lớn luôn, rất là nhiều kênh lớn, không ai đến chính cho tác giả hết. Mà cũng quy theo cái chiều đó là tất cả các bạn đang xem và đã xem những cái video đó thì vô kênh mình cứ là cartoon cách là SCP ít tại sao mày cứ phản đối và cứ như vậy như vậy như vậy đó mình cứ cãi và ốc thấy mình làm cái clip này uh, cũng giúp các bạn nào mới tìm hiểu về scb hoặc là Beta thì nó thực chất là nó chưa chung một thế giới nó là hai thế giới song song đó thế giới scb là của scb thế giới Beta là của Beta nhiều bạn cứ tranh cãi với những người mới tìm hiểu á kiểu mà tức trong người hiểu không tức cái lồng ngực á nên các bạn không cần tranh cãi nữa nó cứ bảo á, là Series Head là 6789 uh, ờ, Cartoon Cat là ex cứ quăng cái clip này vô mặt nó ok mọi người nha và cái clip này sẽ giúp những bạn đó hiểu rõ hơn một phần nào đó về hai cái thế giới này cũng tránh mình phải cãi nhau với những bạn đó đúng không và video này có thể gọi là video hít hà drama của cộng đồng Bây giờ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy bổ ích và hay cho những anh em đam mê về SCP Gibraltar, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho hai kênh của ốc. Kênh ốc, kênh thứ nhất là ốc ngố, kênh thứ hai là ốc Wani nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và bạn nào chưa thi thì game thi tốt nha.